mọi người Hôm nay à, có dịp và dẫn Quốc Thanh đi tham quan dự án rất đẹp tại nhà bè Thì Quốc Thanh à, có cảm nhận như thế nào thì à, tổng quy mô dự án này là 350 hecta và hôm nay à, thực sự và Quốc Thanh sẽ giới thiệu cho quý vị một cái à, căn nhà rất là đẹp là căn shop house mặt tiền lương hộ dự án này không Quốc Thanh dạ, rồi rồi à, bây giờ thực sự và Quốc Thanh cùng di chuyển vào căn nhà này để khám phá căn này nhà này nhé Trước mặt Quốc Thanh là một cái căn shop house diện tích ngang 7, dài 17 và được thiết kế gồm một trệt ba lầu và sân thượng thì à, Thanh thấy là cái căn nhà này á thì thiết kế theo cái dạng này thì Thanh thấy có thoáng hay không Thanh? À ở đây á, là một cái dầm thang máy chủ đầu tư đã thiết kế sẵn luôn rồi đúng quốc thanh thì mình sau này mình có thể về là lắp thang máy lên tới tầng trên cùng là tầng thứ ba đấy thì à, như mọi người nhìn thấy thì à, ở đây chủ đầu tư thiết kế à, rất là thoáng gần như là tất cả các mặt đều có kiến cường lực nè và cửa chống à, chống cháy và chống ồn luôn và đặc biệt ở đây là cái căn gốc hai mặt tiền đó Quốc Thanh thì ở đây thì chủ đầu tư trồng rất là nhiều loại à, cây nè à, cỏ nữa à, dẫn lối ra cái hướng và là tiện ích của khu dân cư và Quốc Thanh à, sẽ cùng với mọi người dẫn à, à, mọi người đi à, xem cái phần à, giếng trời phía sau của Quốc Thanh thì cảm nhận của quốc thanh ờ, khi mà ở cái giếng trời này thì như thế nào nó có khác với những cái trời khác không rất là rộng luôn ở đây ờ, mình có một cái hàng này trong cái kiện rồi rất đặc biệt phong ở đây á không phải là những cái giếng trời bình thường mà cái, cái độ chừa thông thoáng này đến hơn ba mét và mặt sau của nhà phố để chiều đến hai mét năm nên đó là tổng cái uh, ờ, chiếu trời phía sau là khá rộng rãi và làm cho một nơi gọi là lưu thông rất là dễ dàng khi có những cái sự cố ờ, xảy ra như là cháy nổ hay là có những cái trường hợp mà gọi là sự cố xảy ra thì rất là dễ là xử lý phòng của thanh yeah. Dạ. và đặc biệt ở đây là cực kỳ thoáng gió ở đây thì chủ đầu tư là chú trọng về hình thức thiết kế và thi công tạo một khoảng không và những cái sân vườn tạo một không gian thoáng mát cho cái căn à, shop house phải không?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 Đây sẽ là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú và cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện năng động và đảm bảo an ninh tuyệt đối, tạo nên một bức tranh cuộc sống sung túc, đầy đủ, bình yên và hạnh phúc. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng sự khởi đầu tuyệt vời của một cuộc sống mới tại GS Metro City. Và bất động sản mà chúng tôi giới thiệu đến quý anh chị ngày hôm nay là bất động sản đang cần bán. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, quý anh chị hãy inbox ngay cho chúng tôi hoặc quý anh chị cần ký gửi sản phẩm, chuyển nhượng lại dự án, hãy gửi thông tin đến chúng tôi ngay nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và bình an.